Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt 808 Thời gian vừa rồi mình có giới thiệu tới các bạn rất nhiều các dòng máy doanh nhân, laptop gaming hay các dòng máy chạm Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng máy dành cho các bạn sinh viên hoặc các bạn làm công việc văn phòng Một chiếc máy tầm giá rẻ đó là chiếc Asus F55 LF Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn Vương đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VT88 bạn Vương đang cần tìm một chiếc laptop tầm giá khoảng 10 triệu để làm công việc văn phòng yêu cầu cấu hình tốt trong tầm giá và sau khi tìm hiểu cũng như được sự tư vấn của các bạn chuyên viên bán hàng bạn đã chọn cho mình chiếc Asus F55 LF có cấu hình là i5 RAM 4GB ổ HDD 500GB Xin thành cảm ơn bạn Vương đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettel 8 một trong đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúc bạn có thật nhiều sức khỏe và công tác tốt sau đây mình giới thiệu tới các bạn một chút về chiếc Asus F55LM này máy có thiết kế khá mỏng gọn gàng trọng lượng nhẹ với đặc điểm này bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình mà không phải lo, lo sợ cồng cành hay bị quá nặng Asus F55LF sử dụng chip Intel Core i5 5200U và RAM dung lượng là 4GB đem đến khả năng xử lý tốc độ cao và tiết kiệm điện năng sử dụng tiêu thụ với màn hình 15,6 inch độ phân giải HD 1366 x 768 Asus F55LF cho khả năng hiển thị hình ảnh tốt với độ sáng cao công nghệ xử lý đem theo dự trong trẻo tươi tắn cho màu sắc máy có dung lượng 500GB thoải mái cho nhu cầu phải lưu trữ nhiều dữ liệu hay cài đặt phần mềm một cách thoải mái ngoài ra bạn được trang bị card VGA 930M hỗ trợ khả năng xử lý đồ họa tầm trung hoặc chơi một số tựa game online. Với các phím bấm êm, hạn chế tiếng động, kích thước rộng và khoảng cách giữa các phím hợp lý giúp bạn thoải mái và cho tốc độ bấm cực nhanh khi thao tác. Tiêu chung lại, Asus F55LF có thể xử lý được nhiều tác vụ làm đồ họa 2D hoặc chơi một số tựa game online. Rất phù hợp với các bạn sinh viên hoặc các bạn làm công việc văn phòng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy video hay và hữu ích